Những câu chuyện mới lạ, những thông tin hấp dẫn, tất cả sẽ có tại Khám phá Thế giới. Cậu bé sao hỏa tiên đoán về đại tai nạn năm 2020 và sứ mệnh của Trung Quốc Năm đó, sự xuất hiện của cậu bé sao hỏa đã gây chấn động giới khoa học toàn thế giới. Cậu bé Boriska đến từ Nga tự nhận mình là người từng sống trên sao hỏa, đã tiên đoán về sứ mệnh của Trung Quốc và đại tai nạn sẽ xảy ra ở một lục địa nào đó vào năm 2020. Nhà vật lý nổi tiếng người Anh Stephen Hawking đã từng nói với truyền thông rằng Bất kể Boriska có phải là người đến từ sao hỏa hay không, thì kiến thức của cậu bé về thiên văn và vũ trụ đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Chúng ta không thể coi nhẹ những tuyên đoán của cậu bé về vũ trụ và thế giới tương lai. Boriska là một cậu bé rất đặc biệt, vừa ra đời được 5 ngày đã có thể ngẩng đầu, vài tháng sau đã biết nói, 2 tuổi đã biết đọc, viết chữ và vẽ tranh. Sau 2 tuổi, Boriska bắt đầu liên tục nói với mẹ về cuộc sống trước kia ở sao hỏa. Cậu nói rằng lúc ấy trên sao hỏa còn có người sống, nhưng sau này một thảm họa lớn đã xảy ra, tầng khí quyển ở sao hỏa biến mất, bởi vậy cư dân sao hỏa cần phải sống dưới lòng đất. Cậu còn đề cập đến Lemuria, lục địa bí ẩn chìm xuống biển trong những truyền thuyết cổ xưa. Ngay cả giáo sư đại học cũng chưa chắc đã biết về miền đất bí ẩn trong truyền thuyết này. Vậy mà cậu bé có thể kể chi tiết về lịch sử của nó. Cậu bé cũng nói về những bí ẩn của Ai Cập cổ đại, tượng nhân siêu huyền bí, thậm chí cũng có thể hiểu nội dung của Hà Đồ và Hoàng Thư. Năm 2007, Boriska chỉ mới 11 tuổi đã dự đoán rằng vào năm 2011 sẽ có 3 thảm họa lớn trên hành tinh. Thảm họa có liên quan tới nước. Bây giờ nhìn lại, năm 2011 Nhật Bản đã xảy ra động đất và sóng thần. Tohoku ngày 11 tháng 3, Thái Lan có lũ lụt năm 2012, New York chìm trong lũ lụt. Những sự việc này phù hợp với những tiên đoán của cậu bé. Khi được hỏi liệu ngày 21 tháng 12 năm 2012 có phải là ngày tận thế không, Boriska nói không thể nào tránh khỏi ngày tận thế nhưng cũng không phải là năm 2012. Điều này phải đợi đến ngày người hướng dẫn linh hồn vĩ đại của chúng ta sinh ra ở Trung Quốc và trở về với thần quốc. Cậu bé cũng chỉ ra rằng vào năm 2020 thảm họa lớn đầu tiên sẽ xảy ra trên một lục địa ở trái đất. Thảm họa hủy diệt thứ hai sẽ xảy ra vào năm 2050. Cậu bé nói, tôi tin rằng mình cũng giống như người chỉ đạo linh hồn vĩ đại, đều có sứ mạng của riêng mình. Trung Quốc là đất nước được thần quốc lựa chọn để gánh vác sứ mệnh vòng luân hồi của thần, có thân phận lịch sử đặc biệt. Cậu bé còn đặc biệt chỉ ra, thần quốc vẫn luôn quan tâm đến mọi người. Chúng tôi mang lại thông tin cho mọi người thông qua những người giao tiếp với thần linh trên trái đất. Trong đó có rất nhiều người mang đến cho chúng tôi lễ vật, những lễ vật này cùng cả tình yêu. Cậu bé còn chân thành nhắc nhở mọi người, Nền văn minh vật chất của các bạn dường như đã phát triển hơn bao giờ hết, nhưng các bạn đã bỏ bê nền văn minh tinh thần. Theo thời gian, nền văn minh của các bạn sẽ bị hủy diệt. Những lời bàn của Boriska đã gây chấn động lớn cho giới khoa học. Rất nhiều nhà khoa học chất vấn cậu. Cậu có bằng chứng hay lý do gì để chứng minh những gì cậu đang nói là thật? Boriska nghiêm nghị nói, đây chính là sự ngu muội của nhân loại, luôn cho rằng nhìn thấy được mới là chân lý, mà tất cả những gì không thấy được đều là lời bịa đặt. Trước tất cả những thảm họa xảy ra trên trái đất, mọi người không hề tin rằng nó sẽ xảy ra, nhưng thực sự nó đã xảy ra rồi. Trước đó những thứ mà nhân loại không thể thấy được đều đã trở thành chân lý, các ông luôn tự cho rằng mình thông minh. Các ông chất vấn một đứa trẻ, đó cũng không phải là lỗi của các ông, nhưng các ông không nên chất vấn sự thật mà các ông vốn không thể phủ nhận, đó chính là sự tồn tại của Thượng Đế. Thế giới của các ông là thế giới chủ nghĩa vị lợi, khoa học kỹ thuật, mọi thứ của các ông đều xoay quanh vật chất, xoay quanh đồng tiền. Có rất nhiều người trên trái đất cho rằng vũ khí nguyên tử là mối nguy hiểm lớn nhất, nhưng thực ra không phải vậy. Mối nguy hiểm lớn nhất là chủ nghĩa sùng bái vật chất. Rokat, giáo sư lý học trường đại học Bách Lý nói rằng Boriska không phải là con người trên trái đất. Tôi tin rằng cậu bé 11 tuổi này đến trái đất để kể những câu chuyện xảy ra trên sao hỏa, đồng thời cảnh báo loài người. Một cậu bé 11 tuổi không thể bịa đặt những câu chuyện như tình yêu và hòa bình, xây dựng tinh thần như thế để lừa gạt nhân loại được. Đây cũng là những việc mà những nhà hiền triết làm. Tôi tin rằng thân thế của Boriska là không thể hoài nghi. Trên thực tế, những lời nói của cậu bé sao hỏa trùng khớp với những dự ngôn của phương Đông và phương Tây. Các lời tiên đoán trong và ngoài nước như Thôi Bối Đồ, Thiều Bính Ca, các thế kỷ, sách Khải Huyền đã dự đoán rất chuẩn xác nhiều sự kiện lớn, cũng đồng thời đề cập đến thánh nhân cứu thế đến từ phương Đông. Lễ phục sinh cũng có nghĩa là phương Đông, mang hàm ý là hồi sinh, tái sinh.